cô đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ viết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã gieo neo nghe chớm bể mưa buồn, màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương đời rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ viết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã gieo neo nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu cho cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta phụ hoàng đời tha thiết mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao bỏ lại mình em mang thương nhớ theo ngày tháng người tôi yêu đâu rồi người yêu tôi đâu rồi tình tôi đã chết rồi con tim hay chết theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu ai nỡ quên tình nhau đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng người tôi yêu đâu rồi người yêu tôi đâu rồi tình tôi đã chết rồi thấy sự tư niềm thiên hà lòng nàng sao lưu luyến quá hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua truyền tình chung thủy có em bên bờ sông vắng ngày ngày ra đón biết anh vẫn còn hiến chăng lệ buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo anh nắng lời thề ước dưới ánh trăng tình là tình cô đơn tái tê do lạnh mùa đông ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng và mỗi lần chim én đưa tin con đỏ sang sông môi mắt em chờ mong sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình giang dở đời người con gái chỉ có một lần ước mơ nào ngờ tình yêu chắc chớ tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ chiều bờ đê lối xưa khi nhìn thiên tha lòng nàng sao lưu luyến quá hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng ngày ngày ra đón biết anh vẫn còn hương trăng lệ buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước dưới ánh trăng tình cô đơn tái tê do lạnh mùa đông ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng và mỗi lần chim én đưa tin con đỏ sang sông môi mắt em chờ mong sầu thương đã lỡ trách chi riêng tình giang dở đời người con gái chỉ có một lần ước mơ nào ngờ tình yêu chắc chớ tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ Casi mi ora un la it's all ding, tranh vô tình làm tan nát trái tim người